notre prochain premier rendez-vous. À la santé de ces millions d'amoureux qui sont. mà lấy ra mà lấy ổ điện mình mới biết lấy, mình lây ra xong quen à, thôi cảm ơn các bạn ngày cuối tuần vui vẻ sai em để ít ơi này các bạn xã vừa coi à, tv vừa vừa chửi ông sầm nè ừ. mấy phim làm tào lao cho nên thôi mời các bạn dùng à, sushi với tụi mình Sẵn. Dạ, ờ, này là sashimi sashimi phải ăn với cái này trước ghét ăn mấy cái này quá các bạn ừ. ơi nó nó nó trơn là Mm, hot over there. Very hot. Very hot, huh? Mm. I know. Mm. Mm. No. There you go. Kleenex. Oh. Well, I'd like to go. rất um, rất That's what I would eat, but uh, yeah. I hate to eat that at home. Me too lấy làm sờ bây giờ mình giác nó ăn ở nhà mua đồ gì ở nhà bực mình á phải có giấy khăn lam cũng rồi đủ thứ đâu đi ra ngoài đường ra một tiệm ăn là nó nó lấy nè ra ngoài tiệm ăn nó khỏe re người ta dọn bàn cho mình mình không cần thiết gì hết còn ăn ở nhà bực mình nên mình bữa nay mình ngủ bị duyên đi qua nhà Kimberly chơi rồi hả bị ừ. duyên à, ở bên kia buồn à, hôm qua mới về lại bên này ở của mình à. Kim Lý I heard when Kim Lee come in this uh, afternoon, right? Yes, she left around. Oh, she left with uh, Mỹ Duyên? Yeah. Dạ both of them uh, was off. I sleep with. Hả? Dạ. À, Mỹ Duyên không? À, anh kia buồn. À, nhớ. Khóc. Không kêu quậy chứ. You feel very good. Sleepy? Uh, I sleep at times. Yes. I can't dạ, handle too old man, can't handle too ít you man. I know. Mm Good. Sweet. Hello. Three, three, three of your bottom is much. So. -huh. You want us, you deserve it. You want us, you got us. <laughs> One of the three women, so can't complain. đã nói đó, mình già, già rồi các bạn mình, mình bú đó, bú thì được nha bú thì được ba người thì đáng mà đáng mà giữ ấy <laughs> mình nói mình già rồi mình ừ. mình già rồi một đi kỹ một giấy vợ số How'd you do that? Mm-hmm. It's a high middle. I know. Mm-hmm. I better. mm-hmm. Higher. Làm super thing. Why? I hate, to, I hate to uh, bring home or uh, rather eat in the restaurant. Yeah. Mm -hmm. Bring home, you have to wash. snow to the west. Snow? We see snow now to the west. That's how I do go back on, uh, go over here better. Uh, and man, uh, we have any our road away. Alberta and uh, snow in Alberta and uh, DC border. Uh -huh. Yeah. So um, on vacation to Vancouver. No. To prepare for the snow. And then uh, I, I'm smart, eh? Uh, Somalia, you mm. went back to this town? That's it. To Ottawa. Wow. home. với à, mình cũng sắp sửa à, đưa bà xã đi chơi trong ngày sinh nhật của bà xã à, về phía cái à, vùng mà đông đó, that's why xì về phần này 40 years old rồi act like a kid I hate it right. bố lầm mà Timberlake 40 years old I don't know Mỹ Duyên 40 years old my god vậy đi hả nó <laughs> nó là kids It's ừ. strange when he loved act like a kid I know funny the old. I'm the old What? Love? I'm the old. Mm-hmm. <laughs> à, hot rồi vậy vậy hay quá hay quá ừ. để there nó ít hot in mine and why? No. Huh? I don't know. Not hot anymore? Strain. Mm-hmm. Now you need oh, yeah. help. I thấy know. Seems like uh, I'll take. Oh, this one is uh, oh sesame. Oh, là bạn nguyên cả cái miếng là tuna này, this is tuna nè. Oh, this one is tuna sashimi ớ sashimi ồ ờ, ăn thịt cá sống này này là cá sống luôn á chứ không có ấy nữa ờ, ừ, bé gất hôm mai tới rồi ừ. cá sống ừ. ngon ừ. quá hôm nào không bóc rồi Hard way? Mm, dat kan er ik dat skiën hoor. Er skiën. Oké. It's time that I, I told them do not take that skin, but they take skin. Right. I like skin. I like skin. Mm. Too hard. I know. better. Vai comer. Não tô waiting for my that's why why they're late for they're late for ông quay không back cho nên cô bạn à, con à, người yêu cũ của mình à, các bạn mình cũng đã cô đã tìm thấy mình trong Facebook rồi nhà mình thôi cái gì đã qua rồi mình không có trở lại lọt luôn à. nói thôi mình trở lại rồi mình trở lại hai ba um, trở lại rồi, cũng, cũng đi nữa à mình à, trước mình cũng cho mấy người người ta trở lại hai ba lần mình cũng đi thôi à, ta đi luôn Đẹp. còn bạn bè bạn bè thì không nói mà chưa có tình cảm không có cái chị sự chung đụng trong uh, dương chiếu thì mình có thể mình cho trở lại tại vì bạn bè mà đó, không cần thiết còn ờ, người yêu người tình ờ, thì không trở lại được mình ờ, người yêu với vợ cũng vậy á các chớ cho đi luôn không có tiếc nuối ta muốn đi là mình cho đi mình cấp cấn cho bà cao luôn ừ. thôi rồi no friend á là cả xuyến này, ấy we friend we fight we we we, we uh, à, từ cầm every time sit down giáp này rồi ờ, about maximum 10 minutes will be fire. no Friday before. But that Friday love, uh, love right? You cannot, well, we'll go, go, don't come back. A friend, anyway, come back. Friend, that's okay. That's love, forget. You want to fly away? Bye-bye. One way ticket right way. One way ticket to the moon. Yeah. Why is that one? Be careful when you eat love. One way ticket. Be careful when you eat love, right? You have to make sure. Don't believe. Don't be so loud. Look for something else. Mm. Look for something. else. Oh, đang ăn, chỉ đang ăn, chỉ đang ăn. Dạ. Gott sei Dank. Genau den Verein. Den Wahlverein? Überall. Run if you want to come back. yeah, no. You know, something then. I don't know, but. Uh, what are you running for? You can find uh, something of me in another guy. But, Never? I think it is a, uh, a lot of fish in the ocean. Try not to get You're only one fish in the ocean, isn't you? <laughs> one fish in the ocean. One fish in the ocean. Oh, well, maybe it is smart. Maybe it is smart. No, was he, uh, someone, um, she never left. Nasıl değil mi? Tut. Nasıl değil mi? Bildiğin sinirine böyle. Ya. Hı hı. là Ui gục một thăm hòm này nữa mà Thăm hòm Ăn đi nữa Này bà đẹp wild people. Cho nên đó, người ta tưởng là mình nó mới là tào lao các bạn phải không? Cũng tình cảm khác các bạn, mình cứ nghĩ. Mấy người bà con mình không biết đất gì hết. skin later and I fried up the skin. Okay. Ribbler. Then I fried up the skin and make them harder. Okay. À, rồi, thôi các bạn, thôi mình chào đi. Bye. Bye.